hai kiểu người càng sống lâu càng thất bại nhiều. Nếu không loại bỏ hai tính cách này thì càng sống lâu, càng quan hệ nhiều càng rốt họa vào thân. 1. Kiêu căng khởi đầu của thất bại, con người kiêu ngạo sẽ không còn cảnh giác với mọi phương diện xung quanh, tai họa và thất bại từ đó sẽ tìm đến họ. Con đường tự hủy hoại bản thân nhanh nhất là kiêu căng. Một người tự cao tự đại tự nhiên sẽ không thể xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân, cũng bởi vì anh ta không thể khoan nhượng người khác kiêu căng tự đại cũng sẽ hủy hoại tất cả các mối quan hệ, thậm chí ngay cả quan hệ với bố mẹ, anh chị em, vợ chồng cũng sẽ gặp vô vàng khó khăn. Những yếu tố chẳng tốt đẹp gì cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống, thử hỏi cuộc sống của người đó liệu có được dễ dàng. Càng kiêu ngạo, con người càng làm tổn hại đến phúc khí của bản thân, và như thế sẽ càng không tìm thấy sự thuận lợi suôn sẻ trong cuộc đời. 2. Nói nhiều, tai họa không lường nếu cứ thích trấn áp người khác bằng lời nói thì dù có thắng đi chăng nữa, người ta cũng không phục. Kim Dương là cách xử thế khôn khéo và thông minh nhất. Cãi vã thường không đi đến đúng sai mà chỉ dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát mà thôi. Nói quá nhiều, kết cục chắc chắn chỉ là phiền muộn. Vô cớ trách trời, ắt sẽ bị trời trừng phạt. Vô cớ oán người, người ắt không phục. Tính khí hay phiền muộn bất ổn sẽ chỉ mang đến tổn thương cho mình mà thôi. Nên nhớ rằng, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.